Xin chào toàn thể anh em, hôm nay đã đến với lại lọc phát tài Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về bộ môn đó là bầu cua sáu mặt nha anh em Bầu cua rung sáu mặt Đó, thì cái bộ này á, những anh em mà chơi lâu năm thì cũng đã biết rồi Tại cái này nó đã, đã ra lâu rồi nha anh em Là nó có tan, nó có tan nha anh em Nhưng mà nó rất là chính xác Đó, bộ bầu cua rung sáu mặt Đây, bầu cua rung sáu mặt á, thì mình gồm có một cục rung mà nha anh em Và một hộp, một hộp này mình đã làm sáu mặt Đó, con chip sáu mặt mình để trong đây Rồi hôm nay á thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái ờ, thau nhôm thường thường á cái bộ bầu của rung sóng mặt ngày xưa mình đó là không qua được cái thau nhôm chỉ qua được cái thau mũ thau nhựa đó thùng xô thì hôm nay mình sẽ làm bằng cái thau nhôm rồi bây giờ đây á là cái ờ, độ rung của nó này anh em mình đã ghi sẵn ở đây cho anh em xem đây đó đây anh em về xài một lần là biết luôn nó rất là dễ nó chỉ có là rung ngắn và rung dài thôi nha anh em Để còn con cá thì nó không rung đó là mình để sẵn rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình test cho anh em xem là nó như thế nào nha rồi trước tiên á khi mà anh em chơi anh em mở máy lên cho mình rồi đó khi mở máy lên thì máy nó sẽ rung nhẹ một cái nha anh em đây đó rồi giờ mình để xuống rồi đây con cái anh em không rung rồi anh em ok chưa giờ mình sẽ lắp thử cho anh em đó một ngắn một dài anh em một ngắn một dài là con gà anh em đó máy nó rung một ngắn một dài mình dỡ cho anh em xem con gà anh em thấy ok không con gà một ngắn một dài rồi tiếp tục hai dài hai dài hai dài anh em muốn con bầu anh em đánh hết tiền cho mình chip sáu mặt đây hai dài đánh hết bầu cho mình nha đó cái xuống tay mạnh đi chip 6 mặt không bao giờ sai anh em thấy không độ ổn định rất là cao rồi tiếp tục đây một ngắn một dài tiếp tục một ngắn một dài gà nha anh em tắt tay tiền đi anh em có bao nhiêu chơi bấy nhiêu đi đây gà anh em thấy không đó rất là ok nha anh em đó thâu nhôm rất là dày và máy và chip và vòng qua bình thường nha anh em đó cái công nghệ mới bây giờ nó hay lắm anh em thấy không tiếp tục nè một cây dài một dài anh em đánh cua cho mình cua nha anh em đây đó mình dỡ nha đây uy tín không đó anh em thấy sao máy rất là tốt nha anh em đó tiếp tục hai cái ngắn hai cái ngắn là nai nha anh em đây hai ngắn nai bắt đầu dựa anh em đó anh em thấy chưa rất là ok cái này uh, sử dụng rất là dễ những anh em nào á, mà ở xa xôi á thì cứ nhắc máy lên liên hệ trực tiếp với mình đây mình đọc cho anh em số điện thoại đây nè 0981 521 779 0966 521 779 sẽ gặp Lộc thì mình sẽ tư vấn cho tất cả anh em về những cái loại đồ chơi về bầu cua này tài xỉu sóc đĩa bài lá đó đó là những cái phần chuyên môn ở sau còn những anh em nào mà chơi sòng sới á mà cần về những cái bộ môn mà chuyên sâu hơn thì cứ mạnh dạn trực tiếp alo cho mình đó rồi bây giờ mình test bắt đầu mình test lại cho anh em máy cây nữa nha anh em tại thời lượng của mình với anh em thì nó cũng có hàng thôi đây hai cái dài nha anh em hai cái dài con bầu tiếp tục hai dài nha anh em bầu chuẩn bị nha anh em cá không rung anh em thấy không ok không một cái dài cua nha anh em cua nè anh em thấy không đó đây cái này nó dễ đánh cực kỳ nha anh em đó thì hôm nay á thì mình sẽ nói tới đây thôi những anh em nào á cần thì cứ liên hệ trực tiếp với mình theo hai số điện thoại trên đó còn những anh em nào mà chuyên ngành hơn á thì cứ alo cho mình về những cái bộ môn mà khó chơi mình thì sẽ giúp anh em về tất cả anh em nào đã xem xong á thì hãy subscribe kênh ủng hộ cho mình một like nha anh em rồi xin chào toàn thể tất cả anh em